Định gia phòng lại là thiên tử xin chào người dân của ta nên định gia phòng lại là thiên tử quay đầu lấy là Định gia phòng lại là thiên tử, Những ký giấc mơ phần sơ sáu Nhớ like chứ sao ủng hộ định gia phòng lại là thiên tử, Định gia phòng lại là thiên tử xin chào các bạn Bản quyền tin gia phòng lại là thiên tử giới thiệu kênh đến giới thiệu lại lời thiên tử giới khai sinh đến giới thiệu lại lời thiên tử trên giới thiệu lại lời thiên tử bảo vệ đúng giờ không giới hạn bạn tên cái nào tên của mình đến giới thiệu lại thiên tử đúng không mọi người trên giới thiệu lại lời thiên tử thần tiên thượng tiên con ta lớn nhất con ngọc bằng thần nói cho thuộc hoàng đáng thất cơ chiều trụ thiên hạ ban hàng tại sao ta biết kiếm vợ công vợ công cao các vật cho công yếu nhất là thứ ba mươi có công khái sư giả của thọ bá thiên thần tam ma ờ, thiên ma ma dương vị dương vị sang Lưu sư ơn, lưu sư ơn, sứ giả của hồng mười chết, hấp đại chư hồng và thần chết hồn hồng mười chết, làm hộ tôn ơn, khách hộ tôn ơn, nguồn mệnh tinh thế với bạn và cứu diệp em không? Tên gia phong lại lời thiên tử em thọ lắm sao không giới hạn. Linh gia thọ lệ xin đợi sáng nền ừ, Tôn giáo thiên đình Nam Thiên Môn Thiên Chúa Đất ừ, Chúa Trời Cao lời chết mẹ người thần của nội đúng sợ không giới hạn Ai đây kênh của Linh gia thọ lệ xin đợi của tôi Linh gia thọ lệ xin đợi Linh gia thọ lệ thiên đạo nhớ là tiền kiếp của tôi Tôi là Tôn Ngọc Không Tại nó mơ thấy diêm nương nó tôi là Tôn Ngọc Không ai à. mà nói sao nó tôi là Tôn Ngọc Không ngại Diêm nương nói tại có giới hạn của Tôn Ngọc Không bà thông qua qua sang thì thông miệng dương tay du ký chim nước nó lắm sợ không giới hạn con tay lớn nhất con ngọc hoàng thường lá chứ là hoàng nhớ like chia sẻ luôn đó cái kênh ủng hộ kênh em nhớ ủng hộ đinh gia thầu lại lời thiên tử em tự do về sau rồi mình là đến giáo thầu lại lời thiên tử ừ. à, phần 66 giác mơ 192 đinh gia thầu tại lời thiên tử mơ thấy nghệ sĩ anh vũ mọi người đừng chửi ờ, không nghe à, không lẽ ai à, không có mơ à mình mơ ờ, nói nghe một tỷ người mơ thấy điều đó ai không mơ sẽ không tốt à, ai mà mơ sẽ tốt đẹp thêm không tin thì thôi nhớ mọi tin nhé thằng lê xin tới ai là hơi mẫu của tin gia thần này thiên tử xin hãy bình luận nước tiền hiền nhớ like chia sẻ là đăng ký kênh là ủng hộ kênh nha luôn xưa ba về xe đăng kính ta ta tôi không kính ta ta giá các lượng kính ta ta lúc hôm kính ta ta lúc sư mãi kính ta ta gia làm kính ta ta kính ta thánh như kính ta ta đến gia thần này thiên tử thiên tử hoàng đế thượng đế ta lớn nhất của ngọc bằng thượng đế cho lòng hoàng à, <coughs> nếu như như thần nó tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận ông phạt là chừng nào ngài thiên tử nhận một bán lúc cho chừng nói như thần nó tên cũng không mơ muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là linh gia thần lại là thiên tử thiên giới tới chừng đó như thần nó tên cũng không mơ muộn ừ. mang tên thiên tử nghe suốt đời là thiên tử nghe đừng nói tên nghe tôi đây thiên tử ngân ngàn không tin Thôi hẹn gặp mọi người sau, hẹn gặp người dân của ta sau hẹn. Nhớ like, chia sẻ, lên ký kênh là ủng hộ kênh nè, Thôi bye bye. Thần.